yêu rồi tâm sự với đầy đêm với mình tôi trách mình số kiếp lẻ loi lênh đênh một chuyến đỏ tình trách phận mình sao mãi lòng đau biết nói gì đây với vạn nỗi sâu ta biết mong chờ biết gửi về đâu còn đâu một mối duyên đầu trăm phương ngàn nhớ xa rồi ôm khói sầu chậm nhận người rồi để lại bao nhung nhớ em đã đi rồi để lại một mình tôi tôi biết người ta đã phụ tình tôi quên sống sang giàu nhung gấm lâu cao tôi nghèo nên phải xa em vì nghèo nên mắt người yêu thôi cũng đành chấp nhận mà thôi mình tôi tôi biết người ta đã phụ tình tôi quên sóng sang giàu nhung gấm lâu cao tôi nghèo nên phải xa em vì nghèo nên mắt người yêu thôi cũng đành chấp nhận mà thôi phải xa em vì nghèo nên mắt người yêu thôi cũng đành chấp nhận mà thôi tôi nghèo nên phải xa em vì nghèo nên mắt người yêu thôi cũng đành chấp nhận mà thôi Này cô bé, bé ở đâu cho anh số phone Nhà là nhà cô bé, bé ở đâu cho anh được biết Ơi cô nàng sao mà trắng ghê Làm sao xuyên bao chàng ngất ngây Chạy lại gần cô bé để làm quen sao em ngẩn ngơ Lòng bồi hồi muốn nói, nói yêu em nhưng chưa kịp nói Ơi cô nàng sao mà dễ thương Nhìn anh thấy đây là muốn của làm quen cho anh nói thăm em đi đường nào Anh yêu em thật tâm sao em làm ngơ dây anh vậy nè Yêu anh đi chiều không kiếm tiền mỗi tuần mua quà cho em